Hãy tưởng tượng nếu cả thế giới nằm gọn trong một ứng dụng, bạn có thể tiếp cận thông tin một cách dễ dàng, nhanh chóng và bảo mật cao, dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Chúng tôi xin giới thiệu ứng dụng hoàn toàn mới là tôi, browser là tôi là trình duyệt hỗ trợ người dùng trong vấn đề truy cập web. Trình duyệt này được phát triển bởi các lập trình viên người Việt, mang thương hiệu Việt và tất nhiên nó cũng hết sức thân thiện với người Việt. Mặc dù ra đời sau nhưng là tôi browser sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm siêu tốc, mượt mà, tất cả trong một, bao gồm tìm kiếm thông tin, đọc tin tức, xem video, nghe nhạc trực tuyến, thả ga mua sắm. Thấu hiểu nhu cầu của người dùng là tìm kiếm một ứng dụng gọn, nhẹ, nên là tôi được thiết kế chỉ đơn thuần là một trình duyệt web, lược bỏ các tính năng công kênh. Tuy nhiên, là tôi vẫn đảm bảo độ an toàn thông tin tuyệt đối đặc biệt không giống các trình duyệt khác. Khi sử dụng là tôi, dữ liệu người dùng sẽ không lưu trên máy chủ. Ngoài ra, là tôi còn có các tính năng nổi bật khác. Duyệt web nhanh hơn nhờ vào chế độ tiết kiệm dung lượng, bảo mật tuyệt đối với chế độ duyệt ẩn danh, cho phép lọc quảng cáo tự động, tìm kiếm giọng nói giúp thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Số lượng tab không giới hạn mang lại sự tối ưu và hiệu quả trong chất lượng cho công việc của bạn. Giao diện đơn giản, dễ dàng sử dụng với mọi đối tượng. Tốc độ tải nhanh mang lại cho bạn cảm giác êm ái trong từng khoảnh khắc. Là tôi browser là tập hợp của những nền tảng công nghệ hiện đại. Cụ thể, chúng tôi áp dụng công nghệ web RTC. Web RTC là viết tắt của cụm từ Web Real-Time Communication, là một web API được phát triển bởi World Wide Web Consortium khả năng hỗ trợ trình duyệt giao tiếp với nhau thông qua video call, voice call hay transfer data peer-to-peer mà không cần trình duyệt phải cài thêm plugins hay phần mềm hỗ trợ nào từ bên ngoài. WebRTC có thể được sử dụng cho truyền tải video, âm thanh cho đến gửi dữ liệu theo thời gian thực giữa hai hoặc nhiều thiết bị với nhau mà không nhất thiết phải đi qua server trung gian. Hiện tại là tôi đã có đầy đủ các phiên bản cho máy tính hay điều hành iOS và Android. Luôn theo đuổi tôn chỉ thấu hiểu người dùng địa phương, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất và xây dựng hệ sinh thái toàn diện nhằm mang đến những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho người dùng. Chúng tôi xây dựng là tôi browser, liên kết với mạng xã hội là tôi.net để cung cấp tính năng video meeting và nhiều tính năng ưu việt khác trên chính trình duyệt. Hãy cùng khám phá sự mới lạ và phong phú mỗi ngày trên tôi Browser ngay hôm nay.